kính thưa thứ trưởng trịnh thị thủy kính thưa chủ tịch các hiệp hội kính thưa tất cả các vị khách quý trong và ngoài nước cá nhân tôi rất vinh hạnh để đến đây ngày hôm nay phát biểu với tư cách như đã vừa giới thiệu chủ yếu là để chúc mừng cái triển lãm hai trong một lần này với cái tư cách là người đã từng ủng hộ rất nhiệt thành cho câu chuyện là mở rộng giao lưu ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư mà trong đó quảng cáo in ấn và bao bì là cực kỳ quan trọng để tâm sự thì cá nhân tôi thấy có mấy cái điểm này thực sự Việt Tech và VPSE đã trở thành một phần rất quan trọng trong xúc tiến thương mại và giao lưu và mấy cái cảm nhận xin được nói như sau một là hai cái triển lãm này đã tạo thành cái thương hiệu rất lớn của Việt Nam một trong những thương hiệu hàng đầu và nó có tầm tiêu chuẩn và ngang tầm quốc tế của khu vực cái thứ hai nữa là kết nối nó đang tạo ra cái cầu nối để kết nối các doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp để đồng hành à, thực hiện những cái sứ mệnh của mình trong mở rộng giao lưu thương mại đầu tư cái thứ ba nữa cái mà tiếng anh gọi là up to date tức là đã tiếp cận được cập nhật được những cái gì anh hiểu đến chưa của thế giới đưa vào việt nam để và cái thứ tư gọi đó là câu chuyện về bản sắc nó kết nối được 138 triệu 138 triệu 138 vật Từ đó tạo ra một hệ sinh thái rất cả lớn, rất quan trọng dạ. cho cái câu chuyện làm ăn của chúng ta đến bên ngoài một cái điểm tôi muốn chia sẻ đó là môi trường quốc tế hiện nay trên thực tế khi đại dịch bắt đầu kiểm soát và mở cái môi trường quốc tế mới chúng ta đang trông đợi những cơ hội làm ăn nhưng thực sự thế giới và khu vực đang đứng trước rất nhiều những thách thức chúng ta nói đến câu chuyện cạnh tranh lương lớn chúng ta nói đến câu chuyện đứt gãy mà đứt gãy nhiều chiều đứt gãy năng lượng đứt gãy chuỗi cung ứng đứt lệnh về lương thực đứt lệnh cả về à, hệ tài chính do những cái cấm vận và các bệnh qua lại thế thì chính những cái câu chuyện đó nó càng làm cho cái câu chuyện là làm sao giữ cho được thế giới bây giờ rất quan tâm đến chuyện giữ cho được cái tính bền vững của các chuỗi cung ứng và chính trong cái nhiệm vụ đó để đưa thông điệp tới bạn bè và khách hàng thì quảng cáo in ấn và bao bì chắc chắn sẽ là một phần quan trọng à, tôi trông đợi điều cái cùng rất lớn ở đây là những chiếc những triển lãm này tiếp tục phát huy những cái giá trị của mình tạo ra những cái bản sắc riêng và đặc biệt rằng là sẽ giúp cho tạo thêm cái giá trị gia tăng giúp cho tăng cường thêm cái niềm tin và cuối cùng thì mở ra thêm những cơ hội Xin chúc hai triển lãm thành công tốt đẹp, xin chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và xin cảm ơn rất nhiều.